chào bà con và cô bác nhé hôm nay à, phạm hữu à, sẽ livestream chia sẻ cho bà con cô bác chia sẻ cho bà con cô bác nhé à, Một cái tuổi 1987 Phạm Hữu lại chia sẻ cho bà con cô bác hôm nay Phạm hướng ờ, xem cho cái tuổi nào 1987 về lưu duyên vợ chồng cho bà con nhé cái lưu duyên nhé lưu duyên vợ chồng nhá lưu duyên vợ chồng <clears throat> thì hôm nay ờ, Phạm hướng đây là những ờ, vật phẩm phong thủy của Phạm hướng Đấy, thì ở đây thì Phạm hướng đều có chia sẻ tất cả những vật phẩm này là đều là sử dụng về phong thủy mục đích là về phong thủy hỗ trợ cho đường tài lộc cho chúng ta đấy, cho bà bà cô dì chú bác nhé đấy, tài lộc đấy, để đem lại nhiều may mắn cho ờ, bà con thì hôm nay ờ, phạm cũng ờ, xin chia sẻ cho bà con về cái vấn đề là cái căn duyên tiền định nhé căn duyên tiền định của tuổi 1987 nhé Đấy, thì căn duyên tiền định của tuổi 1987 này Ờ, sẽ kết hợp với 12 ờ, con giáp còn lại nhé sẽ kết hợp với 12 con giáp còn lại sẽ, sẽ là cuộc sống sau hôn nhân ờ, cuộc sống sau hôn nhân nó sẽ như thế nào nhé Đấy. thì trước tiên thì hoàng cũng chia sẻ là 1987 thì nam là đinh mão nhé 1987 nam là đinh mão thì phòng cũng chia sẻ luôn về cái hướng nhà xây của chúng ta hướng nhà xây của tuổi 1987 nam mạng là cung phi bắt chặt là cung tốn nhé cung tốn thì con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt, Đấy. nếu mà nữ thì là cung khôn cung phi bát chặt là cung khôn à, con nhà hướng tây thuộc tây tứ uh, tứ chặt nhé Đấy. thì ở đây ở đây đinh mão mà la mạng đinh mão mà la mạng thì uh, 1987 la mạng nhé mà cung cung tốn này à, con đây ở đây là cung tốn này thì con nhà hướng đông này đó là hướng hướng đông này đây là đông nam này nhé hướng thứ nhất là hướng đông nam hướng phục vị là hướng chính mệnh này hướng thứ hai đó là hướng chánh nam này hướng thứ ba là hướng chánh đông này và hướng thứ tư đó là hướng chánh bắc nhé. bốn hướng màu vàng này là con nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh nhé đó là cung tốn Đấy, Đấy, nam mạng là cung tốn thế còn nữ, còn nữ là cung khôn thì nữ là cung khôn thì nó nằm ở đây nhé nữ là cung khôn thì thuộc con nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh đó là hướng uh, tây nam này đấy, à, đấy, tây nam này hướng à, chấm tây này hướng à, tây bắc này và hướng đông bắc nhé đấy là đây là lam mạng à, đây nữ mạng nhé những cái hướng màu trắng này là còn nữ mạng 1987 nhé đó thì xây nhà theo hướng này nhà bếp nhà tắm đều hướng này luôn nhé của nữ cái của lam thì là xây theo con nhà hướng đông thì xây theo bốn hướng này đông này đông nam này chấn nam chấn bắc nhé đấy là lam đấy đấy thì à, cái tuổi à, cái tuổi 1987 này ấy, thì là à, mạng hóa nhá thì mạng hóa ở đây thì nên sử dụng màu sắc phong thủy đó là màu à, à xanh lục này đúng Đấy, mạng hóa thì là màu xanh lục này Đấy, như cái màu này đây là màu xanh lục này sử dụng màu phong thủy là màu xanh lục nhá Đấy, rồi là màu đỏ màu hồng và tím đây đỏ hồng tím thì sử dụng cái màu này có thể sử dụng cái cái, cái vòng này Đấy, vòng này vòng mã não đỏ huyết đông Đấy, ở đây thì Phạm Hưởng cũng có à, bán về vật phẩm phong thủy này chính hãng đá quý thiên nhiên tự nhiên nhé Đấy, nếu mà bà à, bà con à, cô bác mà có nhu cầu để mua thì bà con có liên hệ với số hotline là 0839 961 245 nhé đó cũng là số Zalo để kết bạn bà con cô bác trên đấy thì đấy thì cái tuổi này thì mặn hóa thì hợp với màu đỏ này đỏ hồng tím thì đây là đỏ này cái màu là à, đẹp này và màu xanh đây nè Đấy, xanh lục nhé Đấy, thì bà con có nhu cầu mua thì cái liên hệ với phạm hưởng nhé Đấy. đây cái phòng hưởng cũng đều có tất cả cụ thiềm thư này rồi là cái này đã chấn chặt này Đấy, ví dụ như mà 1987 này là đinh mão này la mã mà nếu mà đã xây nhà rồi mà xây sai hướng nó xây nó không có đúng vào hướng này nhé xây mà sai hướng mà không có đúng vào cái hướng chấn bắc này hay chấn đông này hay là chấn lam này hay là đông nam này thì nên nếu mà xây không đúng bốn hướng màu vàng này của con nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh thì nên sử dụng hai quả cầu này nhé sử dụng mua cho mình hai quả cầu như này để làm gì để chấn chặt lại cái ngôi nhà chúng ta khi chúng ta xây nhà xây hướng thì chúng ta phải để mua hai quả cầu này và chấn chặt lại để xua đuổi nhé để cho nó cân đối lại ngôi nhà hoặc là nhà chúng ta mới xây này ở trước cổng nhà chúng ta những có những cây cổ thụ to này hay những cái tòa nhà cao ốc này chúng ta cũng lên thỉnh hai cái quả cầu này về để chúng ta đặt ở trong nhà đó, đặt ở trong nhà để xua đuổi để chấn chặt lại nhà cửa khi chúng ta xây nhà sai hướng đây là những vật phẩm ấy phẩm à, phẩm hưởng mà cũng có nhá. chia sẻ luôn đây là đá canxit vân gỗ nhá sử dụng những màu như này bà con lên mua một cặp giống nhau còn vân gỗ đấy, thì để chấn chặt lại ngôi nhà để cho nó cân bằng lại ngôi nhà nhé đấy là về vấn đề để chấn chặt nếu mà bà con mà muốn mà thêm gia tăng thêm tài lộc đó thì bà con có thể thỉnh cụ uh, thiền thư mua thêm cụ thiền thư về để trong nhà trưng bày để thu hút tiền tài cho gia chủ nhá Đấy. Thế còn ở đây thì có cả hồ lô là hồ lô thì để trừ tà sát khí nhá, trừ tà trừ yêu để xua đuổi nhá Đấy. Thế còn nữ thì à, xây theo theo hướng đông bắc này Đấy. rồi là à, tây bắc này Đấy, tây nam này và rắn tây này Đấy rồi thì quay lại cái vấn đề là hưởng hôm nay chia sẻ cho bà con ờ, cô dì chú bác về cái tuổi đinh mão 1987 Đấy, căn duyên tình địch thì ờ, bà con cô bác á, nếu mà kết hợp với tuổi lấy chồng tuổi Đinh Mão thì cũng ngồi đây xem tại vì tại sao tại vì là 1987 này sẽ kết duyên với sẽ kết duyên với 12 con giáp Đấy, Phật cũng chia sẻ là nếu kết duyên với 12 con giáp thì cuộc sống sau hôn nhân nó sẽ xảy ra biến cố gì Đấy, xảy ra biến cố gì nhá bà con cùng Phật hưởng theo dõi nhé rồi nó chồng tuổi đinh mão đó, mà lấy vợ tuổi đinh mão luôn nhá lấy cùng tuổi nhá đấy thì chồng vợ đồng một tuổi này đấy lời giải này thì chồng tuổi này mà gặp vợ tuổi này thì ở đời với nhau đặng phải chịu cảnh nghèo thiếu nhé này với nhau là đặng tốt này có nghĩa là đặng tốt này gặp nhiều gặp số nhì bận tiện đặng tốt nhưng mà còn này, gặp số nhì bận tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát triển phát đạt nhé Đấy, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian qua hạn mới động tài Đấy, hào tài thì là ấm no hào con thì trung bình vận dụng trong nhà sắp đặt thì thứ tự Đấy tán tình người vợ thì có duyên vui vẻ hay giao tiếp Đấy, có số tạo tự giữ tiền tài tán tình vợ chồng có phần hòa hợp ở với nhau ngày hậu ngày nhé ở với nhau ngày hậu cũng đặng ấm lo nghĩa là về về sau cũng đặng ấm lo kết luận cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt lên cần lăng làm ăn thì mới đặng có nghĩa là nếu mà người chồng nhé nếu mà người người chồng tuổi Đinh Mão 1987 mà lấy người vợ cũng 1987 <clears throat> thì ở đây số này ở đời với nhau thì là gặp số nhì bằng tiện có nghĩa là sống với cuộc sống nghèo khổ lúc mới khởi đầu ấy, là cuộc sống nghèo khổ nhì bần tiện đấy thiếu thốn tiền cái từ của cái thiếu thốn nhá vật chất thiếu thốn này đấy nếu mà mà hai vợ chồng mà có thể ở với nhau mà ở với nhau mà có thể vượt qua được cái trong trong thời gian ban đầu á vượt qua thời gian ban đầu Đấy, thì thì hậu vận thì mới được ấm lo nhá cuối đời có nghĩa về già thì mới được ấm lo nhá Đấy. thì hà con trung bình có nghĩa là hà con thì à, con cái về con cái sinh đẻ thì là trung bình có nghĩa là từ 2 đến 3 đứa nhá vận dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự có nghĩa là người vợ này á à, đấy mà đấy đây được người vợ này thì cũng là à, cũng là gọn gàng ngăn nắp Đấy, nhà cửa thì gọn gàng nhăm ngăn nắp nhá đấy, thứ gì để đâu thì để ở đó là thứ tự đấy tán người vợ có duyên vui vẻ đấy hay giao thiệp có nghĩa là người vợ đấy, người chồng 87 đinh mão đấy người vợ đinh mão luôn thì người vợ cũng uh, giỏi giang này ăn nói này kia này đấy, cũng rất là giỏi giang nhá đấy thì có tạo giữ tiền tài nhá. người vợ là cũng có tay này tạo giữ được tiền tài nhá tán tiền vợ chồng có phần hòa hợp ở với nhau ngày hậu đặng thì có nghĩa là nếu mà muốn ở được với nhau tốt hơn về sau để ấm no hơn thì phải cần lăng kiên cố nhé cần lăng cùng nhau vượt qua những gặp vượt qua khó khó khăn gian khổ nhé thì sau mới đạt được nhé Đấy, thì nói chung là hai tụi này mà ở với nhau ấy, thì nói chung là buổi ban đầu rất là cực nhọc nhé thì đó thì thì nói chung là trung bình thôi nhé hai tuổi này ở với nhau thì nói chung là trung bình cũng được tạm được thôi nhé Đấy. nếu mà tuổi uh, đinh mão này đấy mà lấy người vợ tuổi mậu thìn chồng lớn hơn vợ một tuổi chồng tuổi này gặp vợ người tuổi này thì ở đời với nhau là đặng tốt này gặp số nhất phú quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang đấy còn còn thiểu phước đặng khá hào tài tương vượng hào con thì đông đủ vật dụng trong nhà thì đều đầy đủ tánh người vợ thì can đảm tánh thì cọc tay chân thì hay đi hay đi nhiều đấy tay làm thì có tài cũng hay phá tài tán tiền vợ chồng thì cũng ít đặng hòa hợp chung sống với nhau lên thương nhé niên lên kiên nhẫn và thương lẫn nhau mới làm ăn mới đặng tốt nhé kết luận đấy cặp vợ chồng này ở với nhau đặng tốt về tán tiền ý lên kiên nhẫn với người vợ chồng về cái lời ăn tiếng nói nó không được hợp cho lắm nhá lời ăn tiếng nói không được hợp cho lắm nhá Đấy hào tài buổi ban đầu hay luân chuyển nhé buổi tài à, à, thì hay luân chuyển buổi đầu thì hay luân chuyển nhé Đấy. thì nói chung ấy, thì tuổi à, đinh mão mà kết hôn kết hôn với à, mộng thiền Đấy. thì người vợ người chồng gặp tuổi này thì là nhất phú quý có nghĩa là có được hưởng phước giàu có giàu sang phú quý nhé. nói chung là nếu hai hai tuổi này kết hôn với nhau thì nói chung là làm ăn thì được đấy đó, tiền tài cũng phát tài phát lộc nhé nói chung là tiền về tài chính thì là dư giá nhé đó, còn thiếu phước khá đặng có nghĩa là phước của ông cha ông ông cha bà để lại vẫn một ít nên là vẫn được hướng một ít phước hào tài hào tài tương vượng nghĩa là hào tài là tiền tài đó tiền tài là vượng đó, là được tài được lộc đó Đấy, hào con đông đủ hào con đông đủ ở đây có nghĩa là cả uh, đông đủ cả nam và nữ nhé để có đều có con cái đều có cả nam và nữ nhá đấy thế người ờ, người vợ thì tắm thì cọc nhá tắm thì nói chung là ăn nói hơi bị cọc nhá hơi hơi hơi thô ăn nói thì hơi thô chân tay thì hay đi nhiều nhá. người vợ là chân tay đi nhiều đấy tay làm có tài cũng hay phá tài tán tiền vợ chồng thì cũng ít đặng hòa hợp nhá nên kiên cố hơn thì nói chung thì ờ, cái tuổi ờ, đinh mão này la mạng đinh mão mà kết hôn với Mậu Thìn nữa thì nói chung là về về tiền tài thì tốt nhá về tài lộc thì tốt nhưng mà về tính tình của vợ chồng thì nói chung là không được hợp tính tình vợ chồng nói chung là không được hợp cho lắm nhá đấy không được hợp cho lắm nói chung là được nói chung là được đấy, nói chung là được nhá nó cũng khá tiền tài tốt rồi được con cái cũng tốt đường tiền tài tốt đường con cái cũng tốt chỉ có về tính tình thì hai vợ chồng nó không hòa hợp cho lắm nhưng mà cái đó thì tùy vào lời ăn tiếng nói thì phải hai người phải ờ, nói chung là phải ờ, tôn, tôn trọng nhau nhường nhịn nhau thì nói chung là cái vấn đề đó thì ờ, ở khi chúng ta chung sống với nhau vợ với chồng chung sống với nhau thì cái đó thì dĩ nhiên là tự hiểu tự biết được nhé thì cái đó thì cái về cái vấn đề đó thì tự hai người giải quyết nhé thế còn ở đây thì mình xem là hai, hai tuổi này ở nhau là là tốt đó. tài tốt tiền tài tốt con cái đều tốt nhé đấy nói chung là vợ tiền tài và con cái đều tốt là được rồi nhá đấy là tốt nói chung là kết luận lại là tốt chồng tuổi đinh mão vợ tuổi mậu thìn là tốt nhá rồi tiếp theo này đấy, thế nếu mà kết hôn với tuổi kỷ tỵ này đấy, đinh mão mà kết hôn với kỷ tỵ chồng lớn hơn vợ 2 tuổi chồng lớn hơn vợ hơn vợ 2 tuổi nhá thì chồng tuổi này á, gặp vợ tuổi này á, ở đời với nhau thì là đặng trung bình nhá đặng trung bình Đấy. À, ờ, gặp số tứ đạt đạo vợ chồng ờ, đặng nhé đặng nhiều nhiều người yêu mến nhé nói chung là hai cái tuổi này á thì ở với nhau thì nói chung là về con cái thì ờ, yêu được người người người người, người hàng xóm á cũng như người xung quanh đó, là yêu mến nhé đấy là tốt nhá đấy ăn nói uh, cầu no việc chi đều có phú nghĩa là có quý nhân giúp đó nhá hai vợ chồng này thì ở đời với ở với nhau là đặng tốt này nói chung ăn nói nói chung là cũng hòa hợp này đấy rồi là làm việc chị làm việc gì đi nữa thì cũng có quý nhân giúp đỡ nhá hào tài tương vượng đấy, hào tài tốt này đấy, hào tài thì rất là tốt thế hào hào tài thì tốt rồi thế hào con thì thiểu số hào con thiểu số ở đây có nghĩa là họ thiểu số có nghĩa là chỉ có con một con hoặc là phải phải nuôi con à, như là mượn con về nuôi có thể là xin con về nuôi hoặc là chỉ được một đứa con thôi nên là hào con thiểu số vẫn là thiểu là ít nhé là hào con là ít đấy là chỉ có một hoặc là hai nếu nếu mà ít nữa thì là phải là con nuôi hãy đi xin con nuôi đấy nhé nói chung là cái này thì đường à, tuổi này với tuổi này à, tuổi đinh mão và kỷ tỵ thì ở với nhau thì về đường con cái thì nói chung là là, là thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu thiểu số nó ít con đấy nhá vật dụng trong nhà này sắp đặt thì là trang hoàng à, tắn tình vợ hiền thông minh và kỹ lưỡng đấy, bản thân có tiểu tật tắn tình vợ chồng thì hòa hợp chung ở với nhau làm ăn sẽ đập lên này kết luận cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình hưởng cảnh ấm lo và ăn vui nhá ấy thì ở đây á, cái tuổi đinh mão đinh mão này với kỷ tỵ này về vẫn về tất cả về đường công dân sự nghiệp về ờ, về ăn nói với nhau đều hòa hợp đều người dân người bà con ờ, hàng xóm đều thương mến này nhé nó chỉ có một cái là hào con là ít Đấy, hào con thì rất là ít có thể là một hoặc hai đứa thôi Đấy, tối đa là hai đứa không thì một đứa không thì không thì nếu mà không làm ăn mà không có phước nữa thì nói chung là phải mượn con nuôi có nghĩa là xin con nuôi đấy nhá rồi tiếp theo này tiếp theo thì à, người vợ người chồng tuổi đinh mão này đấy, đinh mão mà kết hôn với à, tân mùi nhá đinh mão kết hôn với tân mùi này chồng lớn hơn vợ 4 tuổi nhá chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình gặp số tứ đạt đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng no tính việc chi đều thông suốt trong ngoài đều thuận ý hài tào ấm lo hào con trung bình vận dụng trong nhà thường thường dùng đầy đủ nhé tánh tình người vợ hay giàu lo và hay hờn mát có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng không đặng hợp cho lắm lên ở à, với nhau cần kiên nhẫn chung lo mới đặng hưởng ấm lo nhé cặp vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình nên kiên cố kiên nhẫn thì về sau mới được ấm lo hạnh phúc nhé có nghĩa là à, chồng tuổi đinh mão mà lấy vợ tân tân mùi nhá thì gặp số tứ đạt đà có nghĩa là về đường công danh rất là sáng đường công danh sự nghiệp rất là sáng lạng nhá trong ngoài đều thuận đấy. hào tài ấm no mà hào con trung bình hào con trung bình có nghĩa là hào con đầy đủ đấy trung bình nhá và dù trong nhà thì à, thường dùng cũng đầy đủ cái tánh người vợ thì hay giàu lo có nghĩa là hay suy nghĩ vớ vẩn nhá hay suy nghĩ lung tung đấy rồi là hay hờn mát cũng là hay hờn mát vô cớ nhá hay hờn dỗi vô cớ đấy. đấy có số tạo giữ tiền tài đấy. ngày lớn tuổi tán tiền vợ chồng không đặng hòa hợp cũng như là nói chung về hai cái tuổi này thì về lời ăn tiếng nói không hợp nhá lời ăn tiếng nói thì không hợp tất cả đều tốt nhá tất cả đều tốt lời nói chung là về cái đời ăn tiếng nói hai vợ chồng không được hợp nó phải kiên nhẫn lại thì mới ăn đời ở kiếp được với nhau nhé Đấy, nói chung là uh, hai tuổi này kết hợp với nhau thì trung bình Đấy, muốn ấm no hạnh phúc hơn nữa thì cần phải kiên nhẫn Đấy. rồi tiếp theo là tuổi uh, đinh mão mà lấy nhân thân này Đấy, đinh mão mình lấy nhân thân đấy lấy vợ tuổi nhân thân là chồng lớn hơn vợ 5 tuổi chồng tuổi này gặp số vợ tuổi này thì ở đời với nhau đặng tốt này gặp số tam vinh hiển vợ chồng đặng có danh giá đấy nhiều người hay mến thương lo tính việc chi cũng dễ này hào tài trung bình hào con đông đủ vật dụng trong nhà thì đầy đủ nhá Tấn người vợ nời ăn tiếng nói hay nóng nảy này nóng nảy này tay chân hay đi này hay giao thiệp nhiều này tính tính thì lạc lòng này tay nào có tài cũng hay phá, hay phá tài này Tấn tình vợ chồng nói chung là ít đặng hòa hợp nhá, ít hòa hợp chung ở với nhau cần lăng kiên nhẫn đấy cặp vợ chồng này ở với nhau đặng tốt về hào tài hay luân chuyển nhé. nói chung về cái tuổi đinh mẹo mà kết hôn với ờ, nhân thân thì nói chung thì ờ, về đường ờ, đường công dân tốt này đấy, được có danh tiếng này đấy, được nhiều người được nhiều người biết đến kính lễ này nhé được nhiều người mến thương này nó tính việc chi ấy, thì cũng đều dễ này làm ăn việc gì cũng dễ này hào tài trong bình hào con đông đủ con cái thì đầy đủ này vật dụng trong nhà cũng đầy đủ này tấn chỉ có tấn tấn tình vợ thì lời nói chung là người vợ thì hay nóng nảy nhá người vợ tán tình thì hay nóng nảy ấy nóng nảy chân tay thì hay đi cũng hay giao thiệp cũng hay đi hay giao thiệp đấy, hay đi giao thiệp đấy, đấy rồi là tính uh, lạc lòng tính lạc lòng có nghĩa là à, không nói chung là cái tuổi ờ, nhâm thân này ăn nói nó không được ngọt ngào cho lắm nó, lạc lỏng nó nói nhiều khi nghe nó hơi khó nghe nhá đấy, đấy tay làm thì cũng có hai tay phá tài nghĩa là làm cũng cũng cũng cũng được nhá kinh doanh buôn bán gì cũng cũng cũng cũng cũng, cũng như là tạo ra tiền và xài tiền cũng giữ nhá tán tình vợ chồng ít đặng cũng như hai nói chung là hai tuổi này thì tất cả đều tốt chỉ có là người vợ hơi nóng tính một chút xíu rồi là uh, ờ, nói ăn tiếng nói nó hay bị va chạm nhé như là vợ chồng với nhau nói chung là hay bị va chạm bởi lời ăn tiếng nói thôi nhé nên nói chung là tuổi này với tuổi này thì nói chung đặng tốt nhé hào tài thì nó hay luân chuyển nhé lúc thì ờ, rất là ờ, rất là lên cao nhiều khi cũng xuống rất là thấp nhé đấy tuổi đinh mão với nhân thân đấy nói chung là cũng được rồi tiếp theo người chồng tuổi đinh mão mà lấy quý dậu này đấy, chồng lớn hơn vợ 6 tuổi này thấy chồng tuổi này gặp vợ tuổi này á, thì ở đời với nhau là đặng tốt này gặp số thì nó lại nhì bận tiện nhì bận tiện vợ chồng làm ăn không đặng ờ, không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian qua hạn mới đậu tài hào con ấm lo hào nhé hào tài ấm no hào con thì đa số này vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự này tán tình người vợ thì sáng tính này có duyên vui vẻ số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi nhá như là về về về về, về trung niên trở về sau thì giữ tiền tài rất là tốt tán tình vợ chồng hay tương xứng này ấy ờ, tâm ý bất hòa này lên kiên nhẫn cần lăng thì cuối sau mới, mới hậu đặng được nhá cặp vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt lên nhẫn lại thì mấy đồng chí có nghĩa là kết luận này thì cái tuổi đinh mão này mà lấy quý dậu thì nói chung là không được tốt nhé không được tốt đấy cặp số nhì bần tiện có nghĩa là ăn ở với nhau nói chung là không đường tiền tài không có tốt nhá đường tiền tài nhá. tiền tài là không có sẵn lại tiền tài là thiếu đấy tiền tài là thiếu hụt đấy không đủ chi xài đâu đấy quan trọng là trong cái thời gian ban ban đầu mà tiền tài thiếu hụt như thế mà nếu mà hai vợ chồng cố gắng để vượt qua được thì sau này mới hậu đặng được nhá ấy về sau này thì hậu đặng đấy tánh tình vợ thì sáng tánh có nghĩa là uh, người vợ thì cũng trong người thì uh, ờ, tánh tình hoạt bát đấy có duyên vui vẻ này có số tạo giữ tiền tài về sau này đấy thì cái về cái tâm lý vợ chồng thì nói chung là không được hay bị bất hòa nhá, đấy bất hòa thì nói chung á, thì à, cái thai tuổi này thì ban đầu mà ở nếu chung ở với nhau thì nói chung là chỉ gọi là trung bình khá thôi bạn nếu mà cố gắng vượt qua được thời gian buổi ban đầu á thì mới thoát được mới thoát được uh, nghèo nhá Thế còn không thì không thể ở được với nhau nói chung là, là hai tuổi này ở với nhau là trung bình thôi nhá đấy tại vì là tiền tài buổi ban đầu rất khó khăn nên là cần phải kiên nhẫn thì mới vượt qua được thì sau này thì mới mới hậu đặng được nhớ cái quan trọng là hai người có thể là chung lo cùng nhau vượt qua khó khăn hay không thôi nhé đấy rồi tiếp theo này người chồng tuổi đinh mẹo mà lấy vợ tuổi giáp tuất này đấy, đinh mão mà lấy tuổi giáp tuất nhé chồng lớn hơn vợ 7 tuổi nhé thì lời giải này chồng tuổi này gặp vợ tuổi này nhé ở đời với nhau đặng tốt này gặp số nhất phú quý vợ chồng như có phước hưởng giàu sang còn ờ, ờ, còn thiểu phước thì đặng khá việc no tính điều chi đều hợp ý hào tài thì thịnh vượng hào con thiểu số vật dụng trong nhà sắp đặt thì ghẽ vang tấn người vợ thì có duyên vui vẻ hay giao thiệp Đấy, tình bạn hay giao thiệp nhá lòng thì hay no tính trong ờ, mình hay có bệnh tật nhỏ tán tình vợ chồng hòa hợp chung ở với nhau nên sự nghiệp cạnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt nhé thì cái tuổi tóm lại thì cái tuổi đinh mão này mà lấy giáp tuất chồng lớn hơn vợ 7 tuổi thì nói chung là tất cả đều tốt vợ chồng đều hợp tâm đầu y hợp với nhau làm ăn cũng đều tiết đều tốt lo tính việc chi cũng đều tiết hào tài thì thịnh vượng tương vượng đấy, hà con thiểu số thì hà con thiểu số ở đây thì chắc uh, ít ít con đấy chỉ một hai đứa thôi đó Nó hào hà con thiểu số là chỉ được ít con hay là một hai đứa thôi nhá đấy nếu mà đấy thì ờ, thì bây giờ là một hai đứa là là không được rồi nhá đấy thì người ta tấn người vợ này thì lại có duyên nhá người vợ tuổi giáp tuất này này rất là có duyên vui vẻ này thì tính tình thì hay giao thiệp với bạn bè nhá hay giao thiệp đấy lòng thì hay no tính có nghĩa là luôn luôn trong lòng có suy nghĩ tính toán việc này việc kia no việc nhà việc nước nhé trong mình thì hay có bận tiểu nhỏ bận nhỏ có nghĩa là có có tiểu tật đấy ví dụ như là tay chân có bị uh, chật khớp hay là có cái gì ở, ở trên người đấy gọi là tiểu tật đấy tánh tình vợ chồng hòa hợp chung sống ở nhau nó là tốt này chung sống đặng tốt này thì nói chung thì chồng đinh mão mà lấy vợ giáp tuất là tốt nhá nói chung là tốt đấy là được đấy còn những tuổi nào mà đại kỵ không được không được lấy thì tí nữa phạm hưởng sẽ chia sẻ là không được lấy là không nên lấy nhá rồi tuổi ờ, chồng đinh mão này mà kết hợp với ất hợi này nhá kết hợp với ất hợi này thì à, tuổi này gặp vợ tuổi này ấy, thì ở đời với nhau đặng trung bình nhá, đặng trung bình gặp số tứ đặt đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ no tính việc chi đều thông suốt Đó, nhiều người hay mến thương ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự, tấn người vợ, hiền nằn, có duyên, có dáng, ấy, tắn sáng, có số tạo giữ tiền tài, ngày lớn về sau, ấy, lớn tuổi ấy, miệng hay giày nói, tấn tình vợ chồng không hòa hợp cho lắm. Ở với nhau thì làm ăn đặng lên nhà lên cửa, cắn vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, lên kiên nhẫn thương lẫn nhau thì mới mới, mới, mới tốt nhá có nghĩa là đinh mão với ất hợi là chồng lớn hơn vợ 8 tuổi thì nói chung ấy, về kinh doanh buôn bán về đường tài lộc này rất là tốt này được bà con yêu mến hai chồng ở nhau tốt nhá yêu mến này được nói chung tài lộc là cũng tốt cũng được nhưng nhưng hai vợ chồng á về lời ăn tiếng nói không được không được thuận cho lắm tại vì sao tại vì người vợ hay giày na người vợ à, là tại vì tay chân tay chân làm nhiều có thể làm nhiều quá thì dĩ nhiên miệng phải la phải nói phải dày đấy thì gặp cái gì là nói đó đấy, thì nói chung là chỉ ờ, ờ, cái tánh của người vợ thì hay dày hay nói thôi đấy, đấy nhưng mà không có ý gì đâu nói chung là tánh tại tánh tình như vậy nhá, nóng nảy thôi ờ, gặp đâu nói đó gặp đâu nói đó như nào như nó là như vậy thì quan trọng là hai bạn ở với nhau là cần phải kiên nhẫn về lời ăn tiếng nói là được nhé thì cái tuổi này với tuổi này là tốt là được đấy chỉ có nồi ăn tiếng nói thôi nhé đinh mão với ất hợi đó chỉ có nồi ăn tiếng nói thì không được hợp cho lắm thôi nhé rồi tiếp theo nào đoán phụ thêm nhé mấy người chồng tuổi đinh mẹo này mà lấy vợ tuổi đinh sửu chồng lớn hơn vợ 10 tuổi chồng lớn hơn vợ 10 tuổi nhá Đấy. thì hai, hai tuổi này ở với nhau ấy, thì làm ăn đặng trung bình hào tài tương vượng hào con trung bình tấn người vợ có duyên vui vẻ Ờ, lặn lặn năn nẹ hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi ý tình vợ chồng hòa hợp ở với nhau làm ăn đặng lên nhà lên cửa nhá thì ở đây nếu mà khi mà người chồng lớn hơn người vợ trên 10 tuổi trở đi thì để mà xem được căn nguyên tiền định nó rất là khó chính xác rất là khó tại vì sao nó quá cái nó, nó cái tuổi nó quá nó nó xa quá nên là tính nghĩa là xem rất là xem về là chuẩn xác là chính xác là rất là khó thì ở đây thì thì nói là đoán phụ thêm thôi hai tuổi là ở với nhau là đặng trung bình này hào tài tương vượng hào con trung bình có nghĩa là hào tài tương vượng có nghĩa là về đường kinh doanh sự nghiệp rất là tốt hào con trung bình cũng rất là tốt hào con trung bình có nghĩa là hai ba đứa à, con cái về con cái rất là tốt tán tình người vợ thì có duyên vui vẻ lăn lẹ hay như thế là quá tốt rồi đúng không người vợ như thế là quá tốt rồi hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài về sau này Đấy, ý chồng vợ hòa hợp thì nói chung quá hợp đi nữa lã như nếu mà nói theo như thế này thì sách nói như thế này thì là quá hợp rồi nhá thì nghĩa là người đinh mão này Đấy, chồng đinh mão vợ đinh xỉu tốt nhá đây là tốt hai tuổi là ở nhau rất là tốt rồi tiếp theo này Đấy, chồng đinh mão mà vợ mậu dần nhá, chồng lớn hơn vợ 11 tuổi thì hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài ấm no hào con thiểu số tánh vợ nhá tánh của người vợ tánh sáng và kỹ lưỡng này ăn nói với đời lanh lẹ bản thân hay có tiểu bận Đấy, ở với nhau vợ chồng hòa hợp việc làm ăn đặng ấm no nhá rồi có nghĩa nào cái tuổi đinh mẹo này ở với tuổi mậu dần này nó cũng giống như tuổi à, đinh mẹo ở với à, đinh sửu vậy đó đấy, cũng đều tốt cả đấy, cũng đều tốt cả tánh người vợ này là kỹ lưỡng này đấy, rất là kỹ lưỡng nhé ăn nói ở đời với nhau bản thân có tiểu tật nhé thì người vợ tuổi mậu dần thì cũng có tiểu tật nhé đấy, ở trên người cũng có tiểu tật đấy ở với nhau vợ chồng hòa hợp việc làm chi cũng đều ấm no thì nói chung đấy thì là đinh mão mà lấy đinh sửu và mậu dần đều tốt hai tuổi này đều là tốt nhá đấy, người người vợ thì nói chung người vợ lăn lẹ đấy, hoạt bát đấy hoạt bát mà cũng uh, hay giày la tại vì là hoạt bát quá thì tay làm mồm nói đấy thì cũng được nhá như thế là cũng được rồi người người, người vợ mà làm mà vừa làm vừa nói thì cũng được nhưng mà không làm mà nói thì nó, nó là không được nó là, vừa làm vừa nói là chuyện bình thường nhá đó là được đấy nói chung là phạm hữu nói là được nhá người tiếp theo này cái người ờ, chồng đinh mão mà lấy vợ tuổi kỷ mẹo này Đấy, hai tuổi này ở với nhau làm ăn là không đặng tốt hào tài đủ dùng hào con rất là ít tấn người vợ hay giàu lo không đặng vui vẻ cho lắm bản thân hay có bệnh nhỏ tánh nạt lòng tánh tình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau đồng lo làm ăn thì mới đặng có nghĩa là nói chung nó đinh mão mà với kỷ mẹo nọ đó, đinh đinh mẹo với kỷ mẹo là không có tốt nói chung là không tốt làm ăn không đặng tốt hào tài không đủ dùng luôn hào con thì rất ít Đấy, hào con rất ít về đường con cái là rất ít nhá con cái nhiều khi là chỉ được một đứa thôi hoặc là phải xin con nuôi đấy, đấy có nghĩa thì theo phẩm hướng là tuổi này ở với nhau không tốt nhá nếu chung là không đặng tốt đấy rồi tiếp theo này đinh mẹo này với ờ, căn thìn chồng lớn hơn vợ 13 tuổi hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào tài thịnh vượng hào con trung bình tánh người vợ hay no tính khó tính đấy khó tánh này khó tính khó tánh là khó tính là nóng này đó có duyên này vui vẻ này bản thân hay có bận nhỏ rồi ý tình vợ chồng hòa hợp ở với nhau làm ăn đặng lên sự nghiệp à thì nói chung với cái tuổi đinh mẹo với à, tuổi canh thìn này ở với nhau nói chung là trung bình nhá hào tài cũng tốt hào con thì trung bình là tốt rồi ta chỉ có người vợ tán tình thì nói chung là no tính nhiều có duyên tính, tính nết thì hơi nóng tính hơi khó tính một chiếm khó khó tính khó ở khó ăn khó ở nhá đấy bản thân hay có bận nhỏ có nghĩa là nhiều khi bận bận ở đây không phải là bận tật gì đâu có nhiều khi bận ờ, bận về cái mồm nói nhiều khi hay nói năng lung tung hay là gặp đâu nói đấy nên gọi cũng gọi có không cái đó cũng gọi là bệnh tật đấy cũng gọi là bệnh nhỏ đấy gọi là cái đó bệnh gọi là tiểu tật đấy cũng là cái cái cái, cái thường dạng là cái, cái tiểu tật của ta như thế cái tính người ta như thế nhá đấy, đấy cũng gọi là cũng gọi là tiểu tật đấy, thì nói chung là là tuổi này với tuổi này ở với nhau thì nói chung về tiền tài con cái tốt chỉ có là về tân tình của người vợ với người chồng là không được đẳng tốt thôi nhá rồi tiếp theo này đấy, thì người chồng đinh mẹo mà ở với tuổi ờ, tân tỵ chồng lớn hơn vợ 14 tuổi nhá hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình hào tài thì phát đạt hào con thiểu số tánh tình nhá, tánh tình vợ chồng thông minh này à, tánh tình người vợ thông minh này vui vẻ này có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi nhé về sau ấy, tạo giữ tiền tài về về về sau đấy đấy lời nói hay ngay thẳng lời nói thẳng nói thật đấy ở với nhau một vợ chồng hòa hợp Việt làm ăn đều đặn nên nhà có nghĩa là đừng mạo mà lấy với tân tị chồng lớn hơn vợ 14 tuổi là tốt nhá hào tài tốt rồi hà con thiểu số hà con thiểu số thì ít con một xíu thôi hà con thiểu số thì ít con chắc một hai đứa hoặc là sinh con nuôi ở đây thì tùy theo vào cái phước nếu mà hai vợ chồng đồng lòng với nhau thì làm ăn làm ăn à, chân chính tạo phước đức thì dĩ nhiên con cái thì có thể cải thiện được nhé con cái thì có cải thiện được nói chung là tốt đấy tiền tài tốt ở với nhau vợ chồng hòa hợp ở nhau tiền tài tốt chỉ có con là thiểu số có khả năng chỉ được một đứa hoặc là sinh con nuôi nếu mà tạo phước đức thì sẽ về đường con cái sẽ được cải thiện nhé rồi tiếp tục người chồng mà đinh mạo mà ở với quý mùi 16 tuổi nhé chồng nó hơn vợ 16 tuổi hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình hào tài tương vượng hào con trung bình tấn người vợ tấn sáng có duyên vui vẻ có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi như là về sau đấy tấn tình vợ chồng hòa hợp chung ở với nhau đặng làm nên à, đinh mão với quý mùi cũng được luôn nhé nói chung là cũng trung bình khá cũng được nhé rồi à, chồng tuổi đinh mão với ở với giáp thân này Đấy, chồng lớn hơn vợ 17 tuổi nữa hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt hào con trung bình hào Ờ, hào tài trung bình hào con rất ít Đấy, có số nuôi con nuôi Đấy. tánh tình vợ lăn lẹ chân tay đi hay đi này bản thân có tiểu tập tay làm có tài cũng hay phá, phá tài ý tình vợ chồng cũng ờ, có phần hòa hợp thôi nói chung thì uh, cái đinh mão không nên kết hôn nhé không nên kết hôn với, với giáp thân nhé tại vì là cái đường con cái không có là đường con cái rất ít hoặc là số phải đi nuôi con nuôi người ta này đây nói gì rõ ra này nên là nói chung là không tốt đó, người chồng mà đinh mão không nên kết hôn kết hôn với giáp thân nhé về đường con cái không tốt đó đường con cái thì không không đủ tốt nhé rồi tiếp theo này đinh mão đó, mà lấy ất dậu này vợ ất dậu mà chồng lớn hơn vợ 18 tuổi nhé hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt này hào tài đủ dùng thôi này hào con thì trung bình nhé hào con trung bình đấy tán người vợ hay giàu lo đấy không đặng vui vẻ cho lắm bản thân hay có tiểu tật chân tay thì hay đi ở với nhau vợ chồng hay xung khắc ấy khá nhẫn nại thì mới thì việc làm ăn mới đặng nhá nói chung là tuổi à, đinh mẹo với ất dậu cũng nói chung là không tốt mà bà con nhé nói chung là không tốt hai tuổi lại cũng không nên kết hợp với nhau nhé nó chỉ được mà trung bình thôi về về cái về về, về đường tiền tài thì khó khăn lắm nhá nếu mà lấy nhau về đường tài lộc khó phát triển nhá thì tốt nhất là không nên nhá tiếp theo này chồng tuổi đinh mẹ vợ tuổi bính ờ, dần đó. vợ lớn hơn chồng một tuổi chồng tuổi này gặp vợ người tuổi này ở đời với nhau đặng tốt gặp số tam vinh hiển vợ đặng danh giá hoặc có chức phận nó tính việc chi đều thông suốt hào tài ấm no hào con rất ít có số nuôi con con nuôi vật dụng trong nhà bình thường tấn người vợ chân tay hay đi hay giao thiệp tấn cọc cọc lóc á tấn nói ăn nói cọc lóc á tay hay làm có tài nhưng cũng hay là phá tài luôn nhé ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp ở với nhau là làm ăn đặng đặng tốt chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt hào tài hay luân chuyển hào con thiểu phước có nghĩa là hai tuổi này thì nói chung về đường con cái không tốt này Nè. đường về đường công nhân sự nghiệp nó cũng hay luân chuyển lắm lúc thì lên lúc thì xuống ấy ấy vợ nó hơn chồng một tuổi đấy đường con cái này là rất ít này chỉ được một con hoặc là phải xin con nuôi phải nuôi con nuôi thì thì mới được thế đấy thì nói chung theo phạm hướng là không lên đó. đinh mẹ không lên lấy người vợ bính dần lớn hơn mình một tuổi về đường con cái không tốt nhá chỉ về đường con cái là không có tốt cho lắm nhá con cái thì cái đó là cũng do cái phước đức của mình nữa đấy con cái thì nó phải có duyên thì mới được thì tùy theo nói chung mình về đường con cái thì cái này nó cũng hơi khó nói lắm đấy nhiều khi là do nếu mình uh, gia tộc của mình ấy, ba đời trước ờ, ăn áo có phúc của đức thì dĩ nhiên cái phúc đức ấy còn dư còn dư lại thì truyền cho mình thì dĩ nhiên về được con cái sẽ tốt nhá nhưng mà mình nhưng mà nhưng mà phạm hưởng không biết được là có hay không ấy tại vì chỉ có những người sống trong nhà trong một gia đình đó thì mới biết là ông bà cha mẹ của chúng ta từ thời trước đấy là làm ăn có tốt hay không đấy, có uh, lúc còn sống là có hay hay giúp đỡ người người hoạn nạn hay không thì đó thì tự mình biết thì tự mình uh, tự mình uh, kết luận nhá thì ở đây thì nói chung là chỉ vì đường đường quanh cái không tốt đấy theo cảm của là đường quanh cái không tốt đấy, đường tiền tài thì cũng được đấy nói chung là cũng được nhá tam vân hiển này đấy tốt đấy, chức phận này có danh giá này có tiếng đấy có, có tiếng tăm luôn đấy. người đời là kính đẻ kính mến luôn đấy chỉ có là đường con cái rất ít thôi thì tùy đấy linh mẹo mà lấy người vợ à, bấn dần đấy, vợ lớn hơn chồng một tuổi ấy, thì nói chung về đường con cái là không không thuận thôi còn cái gì cũng thuận hết chứ nhá đấy nói chung là được nói chung là về đường con cái không là tốt rồi tiếp theo nào cảm hứng chia sẻ tiếp này đấy người vợ à, người chồng bên mẹo mà lấy người vợ lớn hơn lớn hơn mình 2 tuổi nó ất xỉu nhá đinh máu mà lấy vợ đinh ất xỉu vợ lớn hơn chồng 2 tuổi đó, chồng tuổi này gặp vợ người tuổi này này ở với nhau này đặng trung bình gặp số tứ đạt đạo vợ chồng lo việc chi cũng đặng tốt này thông suốt này việc làm ăn thường thường có người giúp đỡ thường có người giúp đỡ đấy hào tài tương vượng hào con thiểu số vật dụng trong nhà đầy đủ tấn người vợ miệng thì hay dày nói bản thân hay có bận nhỏ có số tạo giữ tiền tài tấn vợ chồng không đặng hòa hợp cho lắm chung sống với nhau cần kiên nhẫn nhé kết luận là cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình về lời ăn tiếng nói cần kiên nhẫn có nghĩa là người chồng ừ, đinh mão mà lấy người vợ lớn hơn mình 12 tuổi thì nói chung tất cả về đường tài lộc này à, đường làm ăn rất là thông suốt từ vượng luôn hà con thiểu số có nghĩa là sẽ được một hai đứa con nhé, có nghĩa là một hai đứa con nói chung là đều được chỉ có cách không được đó là người vợ tán vợ hay giày nói nhé thì giày nói mà hay nói như vậy bản thân hay có bận nhỏ hay giày nói như thế rồi thì dĩ nhiên hai vợ chồng sẽ không hợp nhau về lời ăn tiếng nói nhé, đấy nói chung là tất cả đều tốt đinh mão đấy người vợ ít xỉu là tốt nhưng về lời ăn tiếng nói hai vợ chồng không hợp nhau không hợp về lời ăn tiếng nói nhé tiếp theo chồng tuổi đinh mẹo vợ tuổi quý hợi vợ lớn hơn chồng 4 tuổi hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình hào tài ấm lo hào con thì đông đủ nhé tánh người vợ hiền thông minh lời nói hay hòa thuận với đời à, này nói nó tốt là hay là tay làm có tài hay cũng hay phá tài ý tình vợ chồng hòa hợp việc làm ăn gì cũng đặng làm nên à, thì nói chung á à, tuổi à, đinh à, mẹo mà lấy người vợ lớn hơn mình 4 tuổi nhé làm ăn thì trung bình hào tài dám lo hào con đông đủ tán tiền vợ chồng thông minh lời nói thuận này nói nhé hòa hợp thì nói chung là hai tuổi này ở với nhau được đấy nói chung là trung bình khá nhé nói chung là buổi đầu thì hơi khó khăn mà hơi khó khăn nhé buổi đầu về nói chung là buổi đầu thì hơi khó khăn về đường tài chính nhé Đấy, hơi khó khăn thôi thế còn về sau thì rất là tốt tất cả đều tốt cả ấm lo hạnh phúc con cái đều tốt nhé Đấy, thì đó là đinh mẹo mà lấy người vợ quý hợi vợ lớn hơn mình 2 tuổi rất là tốt nhé cũng tốt tiếp theo này à, đinh mẹo mà lấy người vợ lớn hơn mình 5 tuổi là nhâm tuất nhá đinh mão với nhâm tuất đấy thì hai tuổi này ở với nhau là làm ăn đặng tốt hào tài trung bình hào con đa số tánh người vợ thông minh hay giao thiệp ít uh, thua ai nhé tay nàng thì có đấy, tay nàng có tài cũng hay phá tài ở với nhau này vợ chồng đặng hòa thuận nhá Đấy, việc làm ăn cũng kiên nhẫn sẽ làm lên nhé thì nói chung mới cái tuổi đinh mẹo mà lấy người vợ lớn hơn mình 5 tuổi thì nói chung là làm ăn đặng tốt hào tài trung bình hào con đa số là con cái rất là đông nhá con cái thì đông ba bốn đứa đấy Đấy, làm ăn thì đặng tốt đặng trung bình có nghĩa là về tiền tài kinh doanh sự nghiệp đấy nói chung là trung bình khá nhá không đến nỗi nhá tánh người vợ thì thông minh này giao thiệp tốt này không thua ai có nghĩa là người vợ rất được người vợ được uh, hay giao thiệp người vợ rất tốt nhé người vợ cũng như là người vợ năng động đấy, ờ, năn nẹ rồi làm giao thiệp cũng tốt này làm kinh tế cũng tốt cũng giỏi nhá vợ chồng ở với nhau thì hòa hợp này đấy, nói chung là tốt người đinh máu mà lấy người vợ lớn hơn ờ, mình mình 5 tuổi là tốt nhá được rồi chồng đinh mạo mà lấy tuổi ờ, tất tân dậu này đấy, vợ lớn hơn mình à, 6 tuổi hai tuổi này ở với nhau này làm ăn không đặng tốt hào tài đủ dùng hào con thiểu số tấn vợ nếu tấn người vợ tấn thì hiền ít nói hay hòa hợp với đời bản thân có bệnh tiểu tật tấn tình vợ chồng hay xung khắc chung sống lên kiên nhẫn thì mới đặng có nghĩa là người chồng người chồng đinh mão không lên kết hôn với tuổi tân dậu nhá vợ vợ lớn hơn chồng 6 tuổi không lên kết hôn nhá không có tốt đấy không có tốt rồi tiếp theo là chồng đinh mão này mà lấy người vợ căn thân này đấy, vợ lớn hơn mình 7 tuổi hai tuổi này ở với nhau này làm ăn đặng tốt này hào tài đủ dùng hào con trung bình tấn người vợ hay giàu no ít đặng vui vẻ cho lắm bản thân có tiểu tập ý vợ chồng cũng ờ, có phần hòa hợp việc làm ăn nên kiên kỵ thì mới tốt nói chung ấy, người đinh mão chồng đinh mão là đấy tuổi căn thân vợ lớn hơn chồng 7 tuổi nói chung là trung bình thôi cũng không được nặng cũng không nặng tốt cho lắm nói chung là đặng nói chung trung bình thôi nhá tiếp theo á, người chồng mà đinh mạo này mà lấy vợ kỹ mùi này ấy, vợ lớn hơn mình 8 tuổi nhé hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình hào tài cũng trung bình luôn hào con thì đầy đủ tán người vợ thông minh hay no tính có duyên vui vẻ ăn nói việc gì cũng dễ ở với nhau cho chồng hòa hợp sống với nhau đặng tốt đặng no nhé làm ăn trung bình rồi thì nói chung là cái tuổi đinh mẹo mà lấy người vợ kỹ môi vợ lớn hơn mình 8 tuổi về tốt chỉ có về đường công danh sự nghiệp là được trung bình khá thôi cái trung bình khá như thế cũng là tốt rồi nha à, trung bình khá cũng thế là tốt rồi rồi Phạm Hưởng sẽ chia sẻ cho ờ, cho tuổi Đinh Mão 1987 này cái tới tuổi đại kỵ nhá có nghĩa là cái tuổi đại kỵ là không được kết hôn nhá đã mà đại kỵ rồi thì đại kỵ hiệp hôn là không được kết hôn nhá thì ở đây phạm thượng chia sẻ luôn này trai tuổi đinh mẹo đại kỵ cưới phải gái những tuổi dưới đây gái tuổi kẻ dưới đây đại kỵ với người chồng trai tuổi đinh mẹo này chồng tuổi đinh mẹo này vợ tuổi căn ngọ đại kỵ nhá chồng lớn vợ chồng lớn hơn vợ 3 tuổi ở đời với nhau đặng phạm biệt ly đấy, phạm biệt ly đấy là người còn người mất đấy hoặc là không không thể ở với nhau chung sống tới già được nhé thứ hai là chồng tuổi đinh mẹo ở với tuổi bính tị bính ờ, bính ờ, tị này à, chồng lớn hơn vợ 9 tuổi này ở đời với nhau phạm mà biệt ni và tuyệt mạng nhé cũng không có tốt thứ ba này chồng tuổi đinh mẹo này vợ tuổi nhâm ngọ này chồng lớn hơn vợ 15 tuổi ở đời với nhau phạm biệt ni cũng không tốt nhé đấy. chồng tuổi đinh mẹo này nhưng mà cưới vợ tuổi giáp tý này vợ lớn hơn đó, vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm biệt ly và tuyệt mạng Đấy, không đốt nhé rồi tiếp theo này tiếp theo ấy, người chồng tuổi đinh mẹo này Đấy, mà nếu mà trai tuổi đinh mẹo mà uh, ký kỵ cưới gả nhé có nghĩa là người đinh mão không được lấy vợ vào năm 16 tuổi năm 18 tuổi năm 24 tuổi năm 30 tuổi 36 tuổi và 40 tuổi là không được đây là những năm đại kỵ nhé nếu mà kết hôn vào những cái năm này thì chuyện lương duyên vợ chồng chắc không đặng được sẽ không đặng được tốt không đặng tốt nhá đấy kiên kỵ nhá là đinh mão không được kết hôn 16 18 24 30 36 40 nhá nếu mà gái tuổi này nếu mà gái tuổi đinh mẹo này sinh vào cũng không được lấy chồng nhá nếu nếu mà tuổi nữ mạng nữ mạng nhá cũng kỵ hiệp hôn vào những những năm 19 tuổi này 20 tuổi này Đấy, nữ 1987 á, đinh mẹo là không được lấy chồng vào 19 tuổi 20 tuổi này 26 tuổi này 31 tuổi này 32 tuổi này 38 và 43 tuổi không được lấy chồng những năm này nhé nếu mà là cưới gả lấy chồng năm này thì về đường luyên duyên hai vợ chồng cũng không đặng tốt nhé rồi những năm tuổi trên trên đây kỵ hiệp hôn luận việc hôn nhân là không thành thế còn đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hãy săn hay săn vào việc buồn phiền và xung khắc hoặc phải chịu cắn xa vắng có nghĩa là nếu mà người chồng đinh mão mà đã, đã kết hôn những cái tuổi đã nói trên này thì nói chung là phải xa vắng những tuổi trên nên là xa vào việc săn chuyện những chuyện buồn phiền rắc rối xảy ra Đấy, vợ chồng không ở được với nhau không đặng với nhau nhé Đấy, tuổi này trai hay gái mà săn vào tháng tư tháng 10 âm lịch trong đời á, thì hay xảy việc buồn phiền, bất đồng ý kiến đến ngày chót khó nên đôi. Đấy. Nếu mà lại săn vào cái tháng xấu đó, nếu mà săn vào tháng 4, tháng 10 âm lịch thì nếu nói chung là về cái lời ăn tiếng nói á, thì nó không nó tốt vào cái tháng xấu bà con nhé tháng xấu là tháng lương duyên xấu đấy tháng 4 tháng 10 là tháng xấu đấy. đấy đấy hay phiền não bất đồng quan điểm đấy thế còn là tuổi này mà trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp nhau người bạn ở hướng tí mới nhằm căn duyên có nghĩa là nếu mà tuổi đinh mẹo à, đinh máu này à, của tuổi đinh máu này mà kết hôn với những những tuổi 1 2 3 4 này nhớ nếu mà gặp vào cái vào hướng nếu mà nhằm hướng tí nếu gặp vào người vợ hướng hướng hướng tí thì sẽ được có nghĩa là có thể lấy nhau được đại kỵ nhưng mà nó ở hương tý thì bà con vào cái cái cái video đằng trước mà phạm hưởng chia sẻ là sơ đồ lương duyên á, sơ đồ lương duyên vợ chồng ấy là tuổi đinh mão hướng lương duyên của tuổi đinh mão là hướng nào thì bà con phải xem vào đó nếu ví dụ như trong bốn cái tuổi này có nghĩa là tuổi à, canh ngọ này à, binh tý này nhâm ngọ này hay sắp tý này nếu rơi vào trường hợp là hướng tý này hướng nhá, rơi vào hướng lương duyên là hướng tý thì có thể kết hôn được nhé có thể kết hôn được nhé thì bà con vào cái cái cái sơ đồ hướng lương duyên mà phạm hướng đã chia sẻ rồi đấy nếu ví dụ như người chồng lỡ lấy lỡ lấy một thứ nhất là lấy cần ngọ hay là bính tý bính bính tỵ này hay là nhân ngọ này hay là giáp tý này thì vào trong cái sơ đồ hướng lương duyên này xem thử cái hướng của bốn tuổi này có trùng với hướng uh, tý không nếu trùng với hướng tý thì mới đặng ở với nhau được nhé còn không là sẽ không ở được với nhau nhé không ở được với nhau rồi tiếp theo là đây sẽ gọi là xin lưu ý nè trai tuổi đinh mẹo nếu mà sanh vào tháng 2 tháng 6 tháng 3 tháng 8 tháng 9 à, tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 này Đấy, 2 6 3 8 7 8 9 10 như sanh nhằm mấy tháng này thì có số lưu thê hoặc đo đoan về việc vợ con à có nghĩa là tuổi đinh mão này 1987 nếu mà sanh vào tháng 2 tháng 6 tháng 3 tháng 8, tháng 7, tháng 9, tháng 10 thì có phải lưu thê nhằm vào mấy tháng này là có số lưu thê hoặc là đo đo về vậy còn một là vợ chết sớm hai là người hai vợ chồng không ở được với nhau mỗi người một đường nhé có nghĩa là nếu mà người chồng mà sinh vào tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 đây là cái số, số lưu thê tháng 6 nhé tháng về đường lương duyên là tháng 6 đấy là lưu thê hoặc đau ron về vợ con đấy à, nói chung ấy, thì là cái tuổi này về đường lương duyên rất là xấu gái đấy nếu còn gái nếu còn gái mà tuổi đinh mẹo này gái mà tuổi đinh mão mà sanh vào tháng 7 này tháng 10 này tháng 8 này tháng 11 này như sanh vào nhằm tháng này thì có số lưu phi lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng đấy có nghĩa là người vợ mà sanh vào tháng 7 tháng 10 à có nghĩa là người vợ à người nữ người nữ mà sanh ờ, người nữ mà đinh mão mà sanh vào tháng 7 tháng 10 tháng 8 tháng 11 thì sẽ có số lưu thê an à, quân lưu phu hoặc là vợ chồng không thể ở với nhau nhé đấy Thế còn sanh nhằm tháng còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 là số khắc con khó sanh và khó nuôi có nghĩa là nữ mà đinh mão 1987 ấy, mà sanh vào tháng 9 này và tháng 10 về cái về cái tay nuôi con không có không tốt về tay nuôi con rất là khó nuôi con nhé Đấy, nếu mà Lữ mà Đinh Mão 1987 mà sanh vào tháng phải nhằm tháng 9 âm lịch tháng 12 âm lịch thì cái cái tay nuôi con không tốt số nuôi con khắc khắc con nên là nuôi con khó nuôi Đấy, khó nuôi nhé Đấy, thì bà con xin lưu ý ở đây nhé thì phòng hướng đây đã chia sẻ xong về cái tuổi Đinh Mão la mạng đại kỵ hiệp hôn hoặc là hiệp hôn tốt ở đặng với nhau thì phần mục đã chia sẻ rồi và lữ mình cũng đã chia sẻ rồi Đấy. thì uh, thì uh, cái video tại đây thì mình cũng chắc xin uh, tạm dừng tại đây nhá thì uh, đấy thì bà con cô bác thì ở đây phạm hưởng này đều là có tất cả vật phẩm phong thủy này bà con có nhu cầu có nhu cầu thì cứ liên hệ với số hotline của Phạm Hưởng đó là 0389 961 245 để liên hệ với Phạm Hưởng để Phạm Hưởng tư vấn mua những sản phẩm như thế này để hợp mệnh chúng ta để đem lại nhiều tài lộc hay chúng ta xây nhà xây hướng thì lên mua những quả cầu như thế này về chấn chỉnh lại nhà cửa thỉnh các cụ như này về để cho chiêu tài chiêu lộc đấy thì cứ liên hệ với Phạm Hưởng thì Phạm Hưởng để với giá sĩ nhá. phẩm Hưởng thì nói chung là cái những đồ uh, vật phẩm phong thủy này phẩm Hưởng lấy tận gốc lấy tại mỏ đá đây là những hàng đặt nhá. ở đây tất cả là những hàng đặt nhá. ở đây tất cả là những hàng đặt phẩm Hưởng đặt người ta làm nên là rất là đẹp và uy tín chất lượng hàng đảm bảo 100% là hàng đá thiên nhiên tự nhiên nhá. loại một loại tốt nhá Đấy, thì bà con cứ yên tâm Đấy thì thôi Phạm Hướng xin tạm dừng cái video tại đây nhé rồi xin chào bà con thì ngày mai Phạm Hướng cũng sẽ sẽ xem tiếp cho cái những cái tuổi tiếp theo nhé sẽ xem tiếp cho tuổi tiếp theo nhé rồi thì ờ, Phạm Hướng xin ờ, tạm dừng video tại đây nhé rồi xin chào bà con và các bác nhé